Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Tài chính dối như cành hẹ, Hồ Đức Phước bị dí vào thế bí. Bên trong chính phủ, ông Hồ Đức Phước đang bị ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thọc vào vấn đề yếu huyệt thị trường trái phiếu. Ông Hồ Đức Phước cũng là những ngày qua cố gắng ra sức chống đỡ và ép đang một dần đổ lên vai ông. Theo giới quan sát thì cho đến nay, ông Phước chưa có hành động nào hiệu quả để tháo gỡ vấn đề rắc rối của thị trường chứng khoán đang ngày càng trở nên hết sức nghiêm trọng tại nước trong nước. Đây hình ảnh ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trước tình hình người dân đang nguy cơ mất trắng tiền mua trái phiếu Tân Hoàn Minh và trái phiếu An Đông, thì Bộ Tài chính đã lạnh lùng trả lời như sau. Đối với doanh nghiệp phát hành, với nguyên tắc trái phiếu doanh nghiệp phát hành tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc, trái phiếu và thực hiện các cam kết với nhà đầu tư. Các doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm phải tự cân đối dòng tiền để đảm bảo các nghĩa vụ đã cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu này. Trường hợp khó khăn về hình tài chính thì phải chủ động xây dựng phương án trả nợ cụ thể và làm việc thống nhất với các nhà đầu tư để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, đảm bảo uy tín của doanh nghiệp như cơ cấu lại nợ, đàm phán hoán đổi trái phiếu, xử lý tài sản đảm bảo thỏa thuận thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác của doanh nghiệp. Trường hợp không thỏa thuận được thì sẽ xử lý theo quyết định của tòa án. Nói rông dài như thế thôi, chứ thực chất Bộ Tài chính đã thẳng thừng dội gáo nước lạnh vào mặt các trái chủ đang mất tiền rằng doanh nghiệp tự vay và tự trả mà không hề có sự can thiệp nào của chính quyền. Vụ Tân Hồn Minh đến nay đã hơn nửa năm, nhưng những gì Tân Hồn Minh cam kết đều là không đúng, phía chịu thiệt vẫn là người dân. Hiện nay nhà nước điều hành thị trường chứng khoán bằng luật chứng khoán, tuy nhiên luật thì có mà quyền lợi của người dân thì không đảm bảo, thì luật được tạo ra không biết để làm gì. Việc chỉ đạo của Bộ Công Thương trả lời như thế cho thấy Bộ Công Thương đang đối phó với khủng hoảng bằng cách rũ bỏ trách nhiệm của mình. Cuối cùng, phần thiệt vẫn thuộc về nhân dân. Đây là hình ảnh Bộ Tài chính nói người dân tự cho vay và tự chịu trách nhiệm. Theo một số chuyên gia nhận định, hầu hết các trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam đều phát hành riêng lẻ mà không qua sản giao dịch chứng khoán. Chỉ có 5% doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp được chào bán trên sàn chứng khoán. Mà doanh nghiệp nào đã lọt qua được bộ máy sàng lọc của Ủy ban chứng khoán thì doanh nghiệp đó đáng tin cậy. Điều đáng nói là 95% doanh nghiệp phát hành riêng lẻ những doanh nghiệp này thường có sức khỏe tài chính không tốt và trái phiếu doanh nghiệp loại này rất rủi ro. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thường rất coi thường ý kiến của người dân bởi chế độ của họ là độc tài toàn trị nên quyền lực không nằm trong tay của người dân. Mặc dù vậy, khi người dân cùng đường không còn biết sợ kéo quân đến trụ sở của Bộ Công Thương để kêu cứu thì đấy là vấn đề chính trị. Đàn áp người dân khi họ đang mất trắng tiền bạc là không thể vì điều đó sẽ làm cho dư luận quốc tế lên án. Nếu ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Hồ Đức Phước không xử lý được vấn đề thì có thể ông là người mong trọng sẽ đem ra xử lý để xoa dịu lòng dân. Đó là cách mà các nhân vật làm chính trị hiện nay dùng để giải quyết khủng hoảng từ hàng ngàn năm qua chứ không phải mới đây. Nghĩa là họ luôn cần một con dê để tế thần. Đây hình ảnh nạn nhân của SCB đang tụ tập tại trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam. Theo nguồn tin mà chúng tôi có được hiện nay, người dân Việt Nam đang có nguy cơ mất tiền do giữ cổ phiếu của An Đông tụ tập biểu tình trước trụ sở của Bộ Công Thương ở 23 Ngô Quyền, quận Hàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Trong tình thế này mà Hồ Đức Phước vẫn cho Bộ Công Thương thông báo là nạn nhân phải tự chịu trách nhiệm thì khác nào đổ dầu vào lửa. Hiện nay, ông Hồ Đức Phước như đang ở thế bí, ông chưa nảy ra ý tưởng nào để xoa dịu được uất hận của người dân đang mất tiền và mất rất nhiều. Biết rằng Quốc hội là nơi tạo ra luật chứng khoán, nhưng người chịu trách nhiệm về vấn đề đang xảy ra trên thị trường chứng khoán hiện nay là ông Hồ Đức Phước, chứ không phải ai khác cả. Chúng ta hãy cùng chờ xem ông Hồ Đức Phước giải quyết đến như thế nào. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những ông bộ trưởng đang nằm trên than hồng, bao giờ thì rớt xuống lò. Ông Nguyễn Phú Trọng còn ít nhất 3 năm nữa để theo đuổi nghiệp đốt lò ông trọng đang muốn xây dựng hình ảnh người đốt lò vĩ đại trong mắt người dân cả nước. Và đó có thể được xem là nhiệm vụ lớn nhất đối với một lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong thời đại này. Thời nay không có chiến tranh nên ông không thể xây dựng hình ảnh là vị tướng lẫy lừng như ông Võ Nguyên Giáp, mong chọn cách xây dựng hình ảnh khác, đó là hình ảnh người đốt lò. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng luôn quan sát tìm củi là ông Trọng đốt quan chức ngoài Trung ương Đảng nhiều vô kể. Ủy viên Trung ương Đảng cũng đang vào lò không ít. Những cựu bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy và cựu chủ tịch thành phố lớn như Hà Nội cũng đã vào lò. Trong khi đó, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng đang chuẩn bị. Đã có một cựu ủy viên Bộ Chính trị vào lò, đó chính là ông Đinh La Thăng. Lò công Trọng đang tiếp tục và sẽ tiếp tục ít nhất đốt 3 năm nữa. Vậy nên những bộ trưởng đang phơi bày cái sai ra trước công chúng có thể xem là thanh củi dự bị để ông Tổng tiếp tục tống vào lò. Hiện nay người ta đang bức xúc về vấn đề của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nhất. Vấn đề thiếu xăng dầu đã kéo dài cả tháng và lan rộng ra phạm vi trong cả nước. Từ miền Nam cho trước đây, giờ dân Hà Nội cũng phải vất vả xếp hàng để đổ xăng như thời bao cấp vậy. Mất thời gian và tiền bạc của cả xã hội mong Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vẫn chưa giải quyết được tình trạng này. Ông Nguyễn Hồng Diên là do ông Phạm Minh Chính giới thiệu về chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trong suốt một tháng qua, người dân đã chứng kiến một ông Bộ trưởng bất tài khi ông này chỉ lo đối phó với dư luận bằng cách trả lời lấy được trên mặt các báo mà không biết được biện pháp nào hiệu quả đưa ra. Điều đáng nói là ông Nguyễn Hồng Diên trước sau như một vẫn khẳng định là thiếu xăng chỉ là thiếu cục bộ, nhưng thực chất thì miền Nam và miền Bắc đều thiếu thì không thể gọi là cục bộ cho được. Bài toán xăng dầu là bài toán khó mà Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương lại bị đánh giá là Bộ trưởng thiếu năng lực. Những sai phạm nhãn tiền như vậy rất khó có thể che đậy cặp mắt người dân, chứ nói gì đến cặp mắt của ông Nguyễn Phú Trọng. Một ông bộ trưởng khác giờ cũng đang lúng túng không kém, đó là ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Những vấn đề của ông Bộ trưởng chứng khoán giới như là ung nhọt của nền kinh tế. Có chuyên gia đánh giá rằng nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà khui ra những mảng tối của thị trường trái phiếu thì e rằng thị trường này sẽ gặp một trận chấn động rất lớn. Hầu hết các vấn đề liên quan đến nền kinh tế lại tập trung vào các doanh nghiệp bất động sản. Tình hình ngành kinh doanh bất động sản của Việt Nam đang vô cùng ảm đạm. Cả ba công ty bị nhà nước sở gáy thì cả ba đều gặp vấn đề về tài chính. Không biết với những Novaland, Wingroup hay Sun Group mà bị khui ra thì không biết thị trường chứng khoán ở Việt Nam sẽ trao đảo, đảo lộn, thậm chí sụp đổ như thế nào. Hiện nay chỉ mới có 3 vụ án gồm có Tân Hoàn Minh, FEC, Vạn Thịnh Phát mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang lao dốc không phanh, rất đáng lo ngại. Việc ông Hồ Đức Phước bây giờ không chỉ là chống đỡ chứ không có khả năng làm cho thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh hơn nữa. Đấy là hai ông bộ trưởng hiện nay chưa được cho vào lò, nhưng hai ông này được xem là đang nằm trên đống than hồng, lò của ông Trọng. Chỉ cần một cú vấp ngã là đổ vào lò ông Trọng. Việc để cho tình trạng thiếu xăng dầu và để cho tình trạng chứng khoán mất niềm tin thảm hại, nếu kéo dài thì e rằng sinh mệnh của cả hai ông bộ trưởng này sẽ bị đe dọa. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính là hai bộ rất lớn, ắt có rất nhiều người nhòm ngó cũng vẫn như sẵn sàng rót xăng châm lửa đốt, cả sự nghiệp chính trị của hai ông này sẽ bị tiêu tan. Chúng ta hãy cùng xem những người này sẽ chống đỡ như thế nào.